Xin chào các bạn đã quay trở lại với Vietech 88. Tiếp tục series review các máy laptop văn phòng business nhỏ gọn nhẹ. Sau sự thành công của đàn anh Spectre X360 13-2018, thì năm 2019, HP đã tiếp tục ra mắt mẫu Spectre X360 13 mới với thiết kế tinh xảo và sang trọng. Cụ thể thì chiếc máy này có những tính năng gì, thiết kế có gì khác so với đàn anh đi trước, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế. Nếu như các bạn đã từng xem video đánh giá về HP Spectre X360 2018 mới cách đây một tuần mà Phương Anh đã review thì các bạn sẽ nghĩ rằng chiếc máy Spectre 2019 này không có gì khác biệt về khoản thiết kế. Phạt nhìn qua thì mình cũng nghĩ vậy, từ vị trí giải ở phía trước hay là hai loa ở phía dưới máy cho đến top pad, bàn phím, vị trí logo HP hay cụm camera, tất cả đều y hệt nhau thậm chí là vị trí đường mạ chrome sáng bóng ở bản lề của máy hay là đường ờ, diamond cắt sáng bóng quanh top pad hay là quanh thân máy cũng y hệt đều rất cao cấp và tuyệt đẹp. À, nhưng nếu soi kỹ thì chúng ta vẫn thấy có những điểm khác biệt một chút. Ví dụ như là vị trí các cổng kết nối được thay đổi, ở phiên bản HP 2019 này thì góc cạnh máy ở phía trên được vát 45 độ. Mỗi điểm vát này đều được bố trí thêm một cổng kết nối thay vì được làm vuông vức như phiên bản cũ. Máy cũng ờ, vẫn được làm bằng chất liệu nhôm kim loại nhưng lại khá bám mồ hôi vân tay một chút. Phần thứ hai đó là về các cổng kết nối. Ờ, vì là dòng Ultrabook nhỏ gọn nhẹ nên máy cũng ờ, bị tinh giảm với các cổng kết nối nhưng mà không đến nỗi lượt bỏ hết như là các đối thủ đeo XPS 9380 hay là MacBook Pro 13 inch. Phía cạnh trái của máy là một nút nguồn được đặt ở phía góc cạnh chéo, một USB 3.0 rất tiện lợi. Phía cạnh phải là hai cổng USB Type-C kiêm sạc luôn, một jack audio, một nút tắt bật chụp ảnh và một khe thẻ micro SD. Bàn phím của Spectre 2019 thì công nhận là rất là tốt, chất lượng gõ phím ngon, toát bát to, cảm giác gõ phản hồi nhanh tức thì. Tuy nhiên thì toát bát này lại cho cảm giác hơi rít. Có thể là HP muốn hướng người dùng tới việc sử dụng màn hình cảm ứng trên chiếc máy này. Loa chính là điểm cộng của chiếc máy này. HP đã trang bị giải loa ở phía trước và hướng chính diện âm thanh rất là to và đã luôn à, vì đây là giải loa đến từ Ben and Olufsen mà. À, chưa hết thì HP còn trang bị thêm cả hai loa nữa ở phía mặt lưng của máy. Về âm thanh thì mình khẳng định là nếu như cùng phân khúc Ultrabook thì sẽ không có bất cứ laptop nào có đủ sức cạnh tranh âm thanh với HP Spectre X360 13 này. Chúng ta còn có thêm phần mềm BNO ở trong desktop để có thể thoải mái tùy chỉnh âm thanh theo yêu cầu. Thực sự là loa của chiếc máy này rất là tốt. Ở sau đây thì mình sẽ mở thử một bài hát cho các bạn nghe và cảm nhận về chất lượng của giải loa này luôn nhé. À, chắc chắn là các bạn cũng sẽ có cảm giác đã ta như mình thôi. Nào, hãy cùng nghe nhé. Điểm tiếp theo đó là về phần màn hình của chiếc máy này. Uh, HP Spectre X360 13 được trang bị màn hình 13,3 inch, độ phân giải Full HD hoặc là 4K. Cả phiên bản ờ, mình ờ, đang có đều được trang bị màn hình 4K với độ chuẩn màu sắc rất cao 98% sRGB và 67% adobe rgb độ sáng đạt 329,8 nits. À, vì đây là một dòng máy văn phòng cho nên các bạn cũng không quá cần đến màn hình 4K. Vậy nên khi chọn mua máy thì mình khuyên các bạn nên chọn màn hình Full HD để tiết kiệm chi phí hơn. Còn về chất lượng hiển thị của màn hình này thì rất là tốt, hình ảnh sắc nét, hiển thị chân thực. À, mình sẽ mở một đoạn video 4K để các bạn cùng test nhé. Đối với cấu hình, phiên bản mình đang sở hữu ở đây được trang bị cấu hình mạnh mẽ với Core i7 8565U với 4 x 8 luồng với 16GB RAM. Ổ cứng SSD M2 PCI NVMe 512GB cho tốc độ đọc siêu tốc với gần 3,1 Gbps trên giây và gần 530 Mbps trên giây tốc độ ghi. À, máy được trang bị card Intel UHD Graphics 620. Với cấu hình này thì thừa sức cân có tác vụ văn phòng rồi. Xét về hiệu năng thì mình thấy là với nhu cầu làm việc văn phòng thì chiếc máy này đã quá nhanh và siêu tốc rồi. Kể cả khi bạn mở một trục tab Chrome hay là Word, Excel thì cũng không thể làm khó được em nó. Để tăng độ khó cho em nó thì mình sẽ mở thêm file test Premiere quen thuộc để xem là CPU, GPU và nhiệt độ của máy như thế nào. Vẫn là Project Test quen thuộc của bọn mình. À, project nặng gần 7GB, video Full HD dài 9 phút. Máy có thể dễ dàng thao tác làm việc ở chế độ review Full sau 1 đến 2 tiếng sử dụng, máy Edit Premiere liên tục thì bắt đầu máy bị nóng lên, do đó mà CPU bị giảm sút một chút nhưng vẫn có thể làm việc được ở chế độ review 1 phần 2 hay là 1 phần 4. Tiếp theo là mình cho render thì máy mất tới hơn 35 phút để hoàn thành. Nhiệt độ CPU khá cao, dao động ở mức 83 đến 87 độ C. Xung nhịp CPU khi render duy trì ở mức 1,35 GHz. Ngoài ra thì à, mình cũng test một số tựa game giải trí nhẹ nhàng như là LOL thì chiếc máy này có thể đáp ứng nhu cầu giải trí. Chỉ có một điều đáng lưu ý là nếu chơi game trong thời gian dài thì máy khá là nóng. Xét tới những tính năng khác của chiếc máy này, vì đây là một chiếc máy văn phòng cao cấp nên máy cũng được trang bị các tính năng tân tiến nhất của HP và Windows hiện nay. Phía trước là camera có tích hợp mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt Windows Hello rất là hữu ích cho việc mở máy làm việc. Phím cảm biến vân tay ở phía bên phải của máy giúp mở khóa bằng bảo mật vân tay. Chế độ tinh chỉnh âm thanh bằng phần mềm Band Olufsen Audio ở trong máy. Vì đây là chiếc máy X360 nên có thể gập máy sử dụng ở nhiều tư thế khác nhau. Bàn lề của máy cũng cho phép gập 360 độ, linh hoạt ở nhiều tư thế sử dụng máy. Kết luận lại, để miêu tả dòng Ultrabook này của HP thì quả là không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi về sự sang trọng, đẳng cấp trong thiết kế cũng như là các tính năng giải trí nhưng nếu để nêu ra một điểm trừ thì đấy chính là do thiết kế của máy, nên việc bám vân tay là không thể tránh khỏi. Đây sẽ là một à, điều đáng quan tâm đối với những khách hàng khó tính của HP. Đó là tất cả những gì mà Phương Anh đã cảm nhận được ở chiếc máy này sau gần 2 tuần sử dụng. Các bạn thấy sao vì chiếc HP Spectre X360 13 phiên bản 2019 Blue Coral này? Hãy để lại comment ở phần phía dưới video để cùng thảo luận cùng chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.